Vâng, xin chào tất cả các em. Hôm nay thì à, chúng ta cùng chuyển sang cái bài số 4 đó là những cái bài toán về à, đường tiếp cận của đồ thị hàm số, gọi tắt là tiếp cận. Thế thì à, cái bài toán tiếp cận của đồ thị hàm số thì thầy sẽ chia làm hai vấn đề. Vấn đề số 1 đó là những cái bài toán tiếp cận không chứa tham số và vấn đề thứ hai là những cái bài toán tiếp cận chứa tham số. Thì chia nhỏ như thế để cho các em mỗi một hôm các em sẽ hấp thu một vấn đề thôi để cho mình học cái nào thì nó sâu cái đấy thế khi mà mình đã nắm được ờ, thế nào tiếp cận và xử lý những cái bài mà không tham số tức là mình đã nắm chắc lý thuyết rồi thì mình xử lý những cái bài toán trừ tham số thì nó không có vấn đề gì nhá vậy thì các em ghi cho thầy về vấn đề số 1 này vấn đề số 1 đó là tiếp cận không tham số nhé tiếp cận không chứa tham số rồi thế thì đầu tiên là các em sẽ phải đi hình dung xem là tiếp cận nó là cái gì đúng không tiếp cận nó là cái gì vậy thì nó có một cái câu như thế này nó câu là có những cái đường ấy mà nó gì nhỉ nó không bao giờ nó gặp nhau tức là càng đi thì nó lại càng gần nhưng mà không bao giờ gặp nhau thì cái câu nói đấy thì nó nhắc đến cái đường tiếp cận đấy tức là có những cái người có những cái mối quan hệ tức là hai người rất là yêu nhau yêu nhau sâu đậm lắm càng ngày càng gần nhau nhưng cuối cùng là gì cả lại là vợ của người ta đấy. tức là hai người đấy đi kiểu mối quan hệ là một người là đồ thị và một người là tự cận hai người chỉ có thể gặp nhau ở vô cùng mà thôi như vậy nếu mà là thầy có một cái đường tiệm cận như thế này đấy thì cái đồ thị nó cứ càng ngày nó càng gần gần gần này đấy, nhưng mà không bao giờ gần được đấy cứ gần gần nhưng mà không bao giờ chạm vào nhé đấy thì cái này nó gọi là cái ờ, đường tiếp cận của điểm số minh họa của các hình vẽ thế đầu tiên là chúng ta sẽ đi về lý thuyết nhé lý thuyết trước một là mã này đó là lý thuyết thế thì uh, lý thuyết thì trong chương trình thì anh em chỉ xét hai cái đường tiếp cận là tiếp cận đứng và đường tiếp cận ngang thôi còn đường tiếp cận xiên thì trong chương trình anh em được giảm tải nhá vậy anh em đi ra thầy cái phần ờ, một nhỏ này đó là tiếp cận đứng tiểu cận đường a nhỏ là định nghĩa nhé a nhỏ là định nghĩa thế thì đường cái phần đứng thì chắc là các em cũng biết rằng chắc chắn là một cái đường thẳng đứng như này rồi đúng không tuy nhiên khi định nghĩa nó thì nó như thế nào thì sách giáo khoa chúng ta định nghĩa thì đường phần đứng như sau nhé là nếu tồn tại nếu mà tồn tại ít nhất một giới hạn nếu tồn tại ít nhất một giới hạn nhớ là thêm em ờ, chú ý nhé tồn tại ít nhất một giới hạn đó là lim của cái y x gì tiến tới a cộng bằng cộng hoặc là trừ vô cùng rồi lim của y x gì tiến tới a trừ bằng cộng hoặc trừ vô cùng tức là ở đây nó có bốn cái giới hạn nhé bốn cái giới hạn là lim x gì tiến tới a cộng bằng dương vô cùng hoặc lim của y x gì tiến tới a cộng bằng trừ vô cùng hoặc lim của y x tiến tới a trừ bằng dương vô cùng hoặc lim của y x tiến tới a trừ bằng trừ vô cùng tức là nó chỉ cần tồn tại một trong bốn cái giới hạn này thì ngay lập tức các em sẽ suy ra y bằng à, suy ra x gì bằng a suy ra x gì bằng a là tiệm cận đứng đó suy ra x gì bằng a là suy cận đứng thì đây là định nghĩa nhé như vậy trong cái phần định nghĩa này thì các em thấy rằng là gì nào để mà xác định cái đường tiền cận đứng thì mình phải đi tính ờ, giới hạn làm sao cho giới hạn đấy nó phải tiến tới vô cùng vậy thì chúng ta phải xác định xem cái a này nó là cái gì đúng không x tiến tới a a là hàm số thì a nó là cái gì thì giới hạn đó nó là bằng vô cùng vậy thì định nghĩa thì nói như vậy nhưng cho sách quan không nói rõ cái phương pháp xác định cái đường tiền cận đứng như thế nào thì thầy cũng muốn cụ thể hóa cho các em hơn thì các em chuyển sang phần b nhé đó là phương pháp xác định tiền cận đứng phương pháp xác định tiền cận đứng vậy thì điện vật đứng nó xác định như thế nào thế thì ờ, đầu tiên nhé chúng ta nhớ rằng là với cái thằng này thì bao giờ chúng ta cũng phải có một cái hàm số phân thức là fx trên gx nhá tính đến thời điểm này thì khi chưa học những hàm mũ hay hàm loca thì muốn có cái đường điện vật đứng thì việc đầu tiên đó là hàm đó phải là phân thức đại nhá hàm phân thức thì cái này kia là c như vậy muốn tìm cái tiệm cận đứng của cái đồ thị hàm số y bằng fx trên gx thì em nhớ là trong cái phần định nghĩa là x gì dưới đây a làm sao nó bằng vô cùng thì các em thấy rằng là gì nhỉ? một cái hằng số mà chia cho không thì nó sẽ tiến tới vô cùng vậy thì rõ ràng cái a nó sẽ là nghiệm của cái gì nhỉ nghiệm của cái gx nên bước một bước một là các em sẽ phải giải cái gx bằng không nhá giải gx bằng không thì các em sẽ tìm ra các nghiệm nhé tìm ra các nghiệm là x gì bằng x gì y tức là có thể có nhiều nghiệm y có thể là bằng một bằng hai vân vân có thể có nhiều nghiệm tuy nhiên tới đây thì chưa xong nhé khi tìm được cái này xong rồi thì các em sẽ phải chuyển sang cái bước số 2 bước số 2 là các em sẽ phải đi tính lim nhá tính lim lim của cái thằng y x gì tiến tới x gì y Đấy. tính cái này thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp này xảy ra hai trường hợp một là nó bằng vô cùng lim x gì tiến tới x y nó bằng vô cùng thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra x gì bằng x y là tiệm cận đứng Đấy. còn nếu mà mình tính cái giới hạn này mà nó bằng một cái hằng số nhé bằng một cái hằng số thì lúc đó mình suy ra x gì bằng x y không phải là tiệm cận đứng Đấy. suy ra x gì bằng x y không phải là tiệm cận đứng thì ờ, cái mẹo nó như thế này mẹo mẹo thì nếu nhá các em giải ra được cái x bằng x y ấy, thì nếu mà các em thay mẹo là nếu mà em thay x bằng x y vào tử em thay x bằng x y vào tử thì nó sẽ xảy ra trường hợp nhé trường hợp nhất là nếu mà cái tử này nó, nó khác không nếu mà em giải kinh nghiệm ở dưới mẫu mà em thay bằng cái tử mà cái tử nó khác không ấy thì lúc đó thì chắc chắn là trên nửa là hằng số và chia cho không thì nó sẽ ra vô cùng vậy thì suy ra x bằng x y là tiệm cận được đó chưa đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là nó không xác định không xác định không xác định thì cũng suy ra x bằng x y nếu không xác định nhé thì x bằng x y không phải là tiệm cận được không phải là tiệm cận được cái thứ ba nếu mà em thay vào tử mà bằng không thì lúc đó bắt buộc phải đi tính lim nhé tính lim nếu em ờ, giải cái mẫu này là gx bằng không em tìm ra xi mà em thay vật tử nó bằng không thì lúc đó là bắt buộc em phải tính tính lim rõ chưa đó bởi vì có những cái trường hợp là thay vật tử bằng không nó loại nhưng có những trường hợp thay vật tử bằng không nó không loại do vậy em phải bám vào cái định nghĩa này em phải tính lim thì em mới xác định được rõ ràng và khi mà làm một cái lượng bài nhất định lúc đó em sẽ rút ra cái kinh nghiệm khi nào mình thay vào tử bằng xung mình mình loại và khi nào mình không loại nhá thế thì ở chỗ này thì cũng nói luôn là nó động chạm đến cái tính lim thì một số bạn là ừ, không biết tính lim hoặc là uh, không nắm được cái kỹ năng vậy thì ở đây các em có thể sử dụng máy tính để tính lim được nhé thì ở lớp 11 em được học là lim của y x tiến tới x y thì khi tính lim của cái hàm số này thì em sẽ nhập cái hàm số y này vào sau đó x tiến tới x y thì em chỉ cần dùng cái nút cam do em lấy cái xy cộng với lại 0,0001 đây chú ý nhá chú ý đi đó là lim của y x tiến tới x y e nhé tiến tới x y e. thì chúng ta sẽ thay thay x bằng x y e cộng hoặc là trừ 10 mũ trừ 6 vào y đấy tức là mình ờ, thay thì mình sẽ dùng cái nút K tức là em sẽ bấm là C C A L CALC XY cộng với lại 10 mũ trừ 6 thế thì ờ, khi mà cộng với 10 trừ mũ trừ 6 thì lúc đó giới hạn đấy nó chính là tiến tới cái thằng A cộng thế còn nếu mà trừ đi 10 mũ trừ 6 thì tiến tới là A trừ đấy là cách sử dụng của tính nhá rồi đấy là cái phần ờ, lý thuyết ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hai nhỏ là tiệm cận ngang tiệm cận ngang ta học lý thuyết trước nhé sau đó thì thầy sẽ cho ví dụ sau Tiệm cận ngang thì ờ, người ta định nghĩa như thế nào a nhỏ này ờ, định nghĩa đó là nếu mà tồn tại nếu mà tồn tại một trong các giới hạn sau các em nhớ là chỉ cần tồn tại một trong các giới hạn sau nhé đó là lim của y trên của y x gì tiến tới dương vô cùng mà bằng d rồi lim của y x gì tiến tới âm vô cùng bằng b nếu bạn tồn tại một trong hai cái giới hạn này hoặc là tồn tại cả hai thì các em sẽ có cái thằng y bằng b là cái đường điện tượng ngang luôn đó nhớ nhé chỉ cần tồn tại ít nhất một trong hai giới hạn này tồn tại cả hai còn tốt nên trong trường hợp mà nếu mà nó tồn tại cái giới hạn này mà bằng b tồn tại cái giới hạn này lại bằng c thì lúc đó nó sẽ có hai đường điện cận ngang là y bằng b và y bằng c đấy, các em rõ chưa nhỉ đấy là định nghĩa về điện cận ngang thế bây giờ là b nhỏ là phương pháp xác định điện cận ngang như thế nào đó, những cái bài không chứa hàm số nhé vậy thì điện cận đứng thì nó còn phải đi tìm xem cái a nó là cái gì thế còn tiệm cận ngang thì chỉ cần đi tính giới hạn của cái hàm số mà đề bài cho ấy đề bài cho cái hàm số nào em chỉ cần đi tính giới hạn của hàm số đó khi x chỉ tiến tới dương vô cùng rồi tính giới hạn làm số đó khi chỉ tiến tới âm vô cùng đó thì nếu mà nó tồn tại giới hạn đấy là kèm sẽ kết luận luôn nha rồi thì ở đây chúng ta không cần phải đi xác định cái gì cả chúng ta sẽ đi tính luôn bước tính này em sẽ đi tính lim của y x gì tiến tới dương vô cùng trước này đấy. thì nó sẽ xảy ra hai khả năng một là nó sẽ bằng một cái hàm số bằng một cái hàm số nếu nó bằng một cái hàm số b thì lúc đó các em sẽ suy ra y bằng b là kiểu thật ngang còn nếu mà nó bằng vô cùng thì suy ra là không tồn tại nhé không tồn tại kiểu thật ngang được chưa nhỉ sau khi tính xong cái lim của y x tiến tới dương vô cùng rồi các em không được chủ quan nhé các em phải tính lim tiến tới âm vô cùng nữa lim của y x gì tiến tới âm vô cùng cũng xảy ra hai khả năng nhé nếu mà ra một cái hàm số c thì các em sẽ suy ra y bằng c là tiếp tận ngang còn nếu ra vô cùng thì lúc đó là không tồn tại được chưa nhỉ như vậy các em thì tính hai giới hạn nhé giới hạn tiến tới dương vô cùng và giới hạn tiến tới âm vô cùng còn nếu mà sử dụng máy tính thì sao chú ý đây đó là sử dụng casio thì phần lớn những học sinh khi mà tìm cái giới hạn này thì thường là các em đã đi sử dụng máy tính các em hay dùng à, cái phím k đúng không bước một này 1 các em sẽ nhập cái hàm số y vào nhập cái hàm số y nhá ở bước thứ hai bước thứ hai em sẽ can hai phát này can cái đầu tiên là can 10 mũ 6 bằng sau đó em lại can tiếp lần thứ hai là 10 mũ trừ sợ à, trừ trừ 10 mũ 6 cái này là dương vô cùng nhé còn cái này là trừ 10 mũ 6 bằng thì cái này là âm vô cùng thì khi em can hai cái này mà ra cùng một giá trị thì y bằng cái đấy nó chính là đường biểu tượng ngang còn nếu mà em ra hai giá trị khác nhau thì chứng tỏ là đồ thị hàm số có hai đường biểu tượng ngang nhá đấy thì biểu tượng ngang thì xác định là không có cái vấn đề gì khó khăn cái chị của em nhá vừa rồi thì thầy đã cấp cho em về mặt lý thuyết bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần hai là mã để chúng ta đi làm một số cái ví dụ minh họa xem là uh, chi tiết và cụ thể từng bài thì nó cái cách xử lý nó ra làm sao nhá hai là mã các ví dụ minh họa ví dụ số 1 này là tìm tiệm cận đứng của các đồ thị hàm số sau nhớ là thầy chỉ hỏi tìm tiệm cận đứng thôi các em nhé a nhỏ này là y bằng 2xy cộng 3 trên xy trừ 1 b nhỏ y bằng ừ, xy trừ 1 trên x bình phương trừ y 3 x cộng 2 c nhỏ y bằng căn bậc 2 của 4 trừ đi x bình phương trên x bình phương trừ đi 6x cộng với lại 5 d nhỏ y bằng d nhỏ này y bằng uh, x trừ đi 1 trên x bình trừ đi 3x cộng với 2 là cho x bình trừ 1 trên x chỉ trừ 1 đó giả dụ chúng ta xét cái ví dụ đầu tiên là tìm điểm vật đứng của các đồ thị hàm số này nha bây giờ chúng ta đi xử lý xem là cái này mình giải quyết như nào bây giờ với câu a này bước số 1 là chúng ta cho cái mẫu bằng không và x trừ đi một bằng không thì tương đương x bằng một x bằng một thì các em thay vào tử xem nào thay vào tử thì thay vào tử ở đây thì tử nó sẽ bằng mấy nhỉ tử nó sẽ là bằng à, năm Đấy, tử bằng năm khác không như vậy chúng ta đủ cơ sở kết luận là x hình bằng một là tiệm cận đứng bởi vì dù em bị giới hạn thì lúc đó chắc chắn nó cũng sẽ bằng không cùng nhá nên nhớ là giải cái nghiệm ở dưới mẫu mà mình thay vào trên tử mà nó khác không thì lúc đó là kết luận luôn được chưa bây giờ bây giờ các em sẽ giải là x bình phương trừ đi ba x gì cộng với 2 bằng không tương đương x gì bằng 1 và x gì bằng 2 thì ở đây chúng ta có hai nghiệm là x bằng một và x bằng hai thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi đến ờ, giới hạn đúng không là x bằng một hay trên tử là bằng không đúng không nó bằng không nhưng mà phải cẩn thận nhé chúng ta cứ tính bằng một à, đầu tiên là với x bằng một trước này thì em sẽ tính lim x tiến tới một của x trừ một trên x bình trừ cái ba x cộng hai à, cái này em có thể sử dụng máy tính được nhé đây để máy tính thì bấm luôn này em sẽ nhập cái hàm là x gì phân số này x gì trừ đi một trên x bình trừ 3 x cộng hai bạn nào mà biết ờ, tính bằng tay thì tôi chúng ta tự tính nhé ở đây thì tới thời điểm này mà bạn nào mà không biết tính giới hạn này thì mình dùng máy tính thôi bây giờ x gì tiến tới một thì em sẽ bấm nút CARC K 1 này cộng với lại 10 mũ trừ 6 bằng như vậy thì bấm ra nó sắp xỉ về bằng âm 1 như vậy rõ ràng là theo định nghĩa tính giới hạn nó phải ra vô cùng thì lúc đó thì nó mới được đúng không như vậy cái này là khác vô cùng rồi do vậy mình loại nhé mình loại cái này đi trường thứ hai là x xì bằng hai chúng ta tính lim này x xì tiến tới hai của x trừ một trên x xì bình phương trừ y ba x cộng hai các em vẫn giữ nguyên cái hàm lúc nãy nhé bây giờ các em k này ờ, hai uh, cộng với lại 10 mũ trừ 6 bằng như vậy nó bằng là một triệu nó bằng một triệu nó bằng một triệu theo dùng máy tính đi nhá dùng một máy tính bằng một triệu này thì các em có thể coi là vô cùng vô cùng chứng tỏ là chúng ta suy ra x bằng hai là tiệm cận đơn được chưa nhỉ rồi thế bây giờ phân tích sơ với con à, này một chút nhỉ cái chỗ này thì ở dưới mẫu có một nghiệm là một và một nghiệm là hai cái nghiệm bằng một thì là nghiệm đơn là x trừ một đấy uh, nghiệm bằng hai cũng là nghiệm đơn như vậy cái dưới mẫu nó phân tích được thành là x trừ một nhân với x trừ hai thì x trừ một nó triệt tiêu trên tử do x bằng một không được thế còn cái x bằng ờ, hai thì nó không bị triệt tiêu nhá tuy nhiên cái con này là cái con mà chúng ta dễ nhìn nhưng sau này trên tử nó có thể là kết nối được một cái biểu thức phức tạp chưa cắt thì lúc đó các em bắt buộc em phải sử dụng máy tính để tính đi nhá bây giờ đến câu d nào à đến câu b đúng không câu c số c thì chỗ này là có căn thì em chú ý là 4 trừ x thì bình phương lớn bằng không nhá thì tương đương là trừ hai nhỏ bằng x nhỏ bằng hai là điều kiện của cái căn một chút sau đó chúng ta giải cái ờ, dưới mẫu này là x bình phương trừ đi 5x là trừ đi 6x cộng với 5 bằng không tương đương em thu được là một nghiệm là x bằng 1 và một nghiệm là x bằng 5 thì rõ ràng là x bằng 1 thì cái này là loại rồi đúng không thế bây giờ ờ, à, x bằng 5 thì các em loại này bởi vì nó không thỏa mãn là lớn hơn trừ hai nhỏ hơn hai thế bây giờ x bằng một thì là thỏa mãn thế thì với x bằng một thì các em xem là tử bằng mấy hai vào tử nhé hai vào tử thì một này thay vào trên ờ, tử thì nó là căn ba tử bằng căn ba thì rõ ràng là khác không đúng không tử là bằng căn ba là khác không thì căn ba chia cho không thì giới hạn đó sẽ ra vô cùng như vậy em sẽ suy ra là suy ra x bằng một từ trên nhà em nhỉ ok bây giờ đến câu d à câu d thì cái chỗ này em giải mẫu em giải mẫu là x bình trừ đi ba x cộng với hai nhân với lại x trừ đi một bằng không thì các em sẽ thu được nghiệm này cái này có một nghiệm là một để chụp với đây như vậy là x bằng một là nghiệm kép x bằng hai rồi bây giờ chúng ta đi kiểm tra nhé với x bằng một thì chúng ta đi tính lim này lim của y nhá nhưng của y x gì tiến tới một nào chúng ta tính là tiến tới một cộng chứ tiến tới một cộng đi à, em sẽ nhập vào là x gì bình phương trừ đi một chia cho m ngoặc x gì bình phương trừ đi 3 x cộng với hai đóng ngoặc nhân với x trừ đi một k bây giờ x gì tiến tới một cộng thì em lấy một cộng với 10 mũ trừ sáu. Như vậy nó ra là vô cùng suy ra là x xì bằng một là điểm cận đứng thì rõ ràng là khi x xì tiến tới một mà các em thay đổi trình tự này thì nó lại bằng mấy nó lại bằng không nhưng mà x xì bằng một vẫn là tiệm cận đứng nên nhiều bạn là sai lầm là giải kinh nghiệm ở dưới mẫu ra cái gì rồi nó thay vào trình tự nó bằng không kém loại là sai nhé như này ở dưới mẫu nó chỉ có nghiệm kép này nghiệm kép trên tử là có nghiệm đơn như vậy nó chỉ triệt tiêu ờ, ở dưới mẫu nó mất một lần trên tử nó mất hẳn thì dưới mẫu nó còn một lần nữa do vậy x bằng một vẫn là thẳng đứng thế bây giờ trường hợp thứ hai là với x bằng hai x bằng hai tương tự các em tính lim của y x tiến tới hai cộng đi bằng các em mới để nguyên này k này hai cộng với 10 cũng trừ sáu như vậy là số này rất lớn thì coi là dương vô cùng như vậy là x bằng hai là tiếp cận được chưa nhỉ em nhỉ đấy thì à, ví dụ đầu tiên là như vậy nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái ví dụ số 2 để biết luôn ở đây ví dụ số 2 vẫn là tìm đường tiệm cận đứng nhé chúng ta làm đứng trước tìm điểm cận đứng này ai nhỏ y bảo bây giờ để cho nó lòng hoàng hơn một chút đó là bằng là cdx trên xì cdx trên xì b nhỏ b nhỏ là y bằng căn của 3x bình phương cộng với 2 trên căn của 2x cộng với 1 trừ đi c nhỏ là y bằng 2x cộng 1 trừ căn của 3x cộng 1 trên x bình trừ x và d nhỏ là y bằng um, bình trừ x rồi đây là 2x trừ đi 1 trừ căn của x bình cộng x cộng ba tất cả cái này là trên x bình trừ mũ bình cộng với ba bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết những cái này thế này thế bây giờ là tìm điểm là đứng đúng không này chúng ta cứ đúng phương pháp làm thì không bao giờ bị sai nhé đúng phương pháp làm thì không bao giờ bị sai bây giờ câu a chúng ta cho mẫu bằng không thì chúng ta được x bằng không đúng không sau đó tính lim của sin x trên x x thì tới không cộng nào đây chúng ta bấm thì các em chú ý là khi thấy không cộng thì ở đây là người ta tính đơn vị là radian nên các em phải bấm shift mode 4 là chuyển sang chế độ radian sau đó nhập vào là sin x trên x rồi các em cam này bây giờ tiến lên không cộng tức là lấy không cộng với 10 mũ trừ 6 như vậy giới hạn là bằng một bạn nào học lớp này ờ, một các thứ biết cái ờ, giới hạn được giác mà sin x trên x bằng một biết luôn ở đây nếu không biết thì mình bấm máy tính thôi nhé như vậy là giới hạn tiến đến không cộng nó bằng một thì suy ra là x bằng không không phải là tiệm cận đứng nhé muốn là tiệm cận đứng thì giới hạn nó phải bằng vô cùng được chưa rồi bây giờ câu b câu b thì phân tích một chút là các em nhận thấy là trên tử là 3 x bình phương cộng 2 lấy căn thì 3 x bình luôn lớn hơn bằng không cộng thêm 2 thì luôn lớn bằng 2 chứng tỏ là trên tử luôn khác không như vậy là dưới mẫu mà các em giải được nghiệm là bao nhiêu thì lúc đó đấy là tiệm cận đứng luôn mà không cần phải kiểm tra ly bởi vì khi dưới mẫu và cái x làm cho mẫu bằng không ấy chia tử luôn là hằng số thì một chia cho không là nó sẽ bằng vô cùng vậy thì mình chỉ cần với những cái bài toán mà trên tử nó là hằng số ấy, thì các em chỉ cần giải cái nghiệm ở dưới mẫu nghiệm ở dưới mẫu nếu mà ra được x nào thì đấy chính là tiệm cận đứng luôn vậy thì thầy sẽ giải cái phương trình là căn của hai x gì cộng với một trừ x bằng không tương đương căn của hai x gì cộng với một bằng x tới đây thì các em bắt gặp một cái phương trình này là phương trình vô tỉ muốn xử lý cái phương trình vô tỷ thì em phải đi bình phương hai vế để cho nó mất căn nhưng mà nguyên tắc là khi mình bình phương hai vế thì hai vế đấy nó phải không âm do vậy thì chỗ này em phải đặt điều kiện là x gì lớn bằng không nhé sau đó bình phương lên là à, hai x gì cộng một bằng x bình đấy tương đương ở đây x dương do vậy em lấy được một nghiệm thôi em mốt năm này giải ra phương trình bậc hai là một trừ hai trừ một như vậy ra một cộng căn hai là một trừ căn hai thì các em chỉ lấy là một cộng căn hai thôi như vậy ra đích xì mà một cộng căn hai thì cái này nó chính là tiền cận gì nhỉ tiền cận đến đến chia nhỏ đó ok tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển sang con c của con d thầy sẽ xóa cái phần bảng bên này đi nhé bây giờ chúng ta làm cái câu c câu c thì uh, mẫu thì nó đơn giản nhưng mà tử thì nó là ngoằng các thứ hơn một tí vậy thì với những cái con này thì mặc định là các em giải cái mẫu bằng không tìm ra nghiệm sau đó thì sử dụng máy tính để tính in luôn cho nó nhanh nhá với câu c này đầu tiên là các em sẽ giải x bình phương trừ đi x bằng không thì các em thu được hai nghiệm là x bằng không và x bằng một thế bây giờ chúng ta đi kiểm tra này kiểm tra cái trường hợp đầu tiên là với x bằng không thì các em sẽ đi tính lim của y x tiến tới không cộng lên nào các em nhập cái hàm số này vào nhé phân số này theo số lớn là 2x gì cộng 1 trừ y căn của 3 alpha x cộng 1 chia x bình trừ x rồi bây giờ tìm tới không cộng thì em sẽ căn tại 10 mũ trừ 6 như vậy nó ra là âm 0,5 như vậy cái này là loại chứng tỏ x gì bằng không ở đây nó không phải là cái đường tiệm cận đứng nhá Trường hợp số 2 là x bằng 1 các cũng tính lim của y x tiến tới 1 cộng. 1 cộng mà bấm không được nhé là em phải bấm sang một a xin lỗi các em. Ở trên này thầy thấy bấm ờ, không cộng thì thầy phải bấm không trừ ra. K để không trừ là âm 10 mũ trừ 6. Như vậy là cũng ra âm 0,5 nên không được nhé, không được. Nhớ là em đến tới không cộng mà không được thì em bấm thêm phát nữa là tiến tới không trừ nhé. Đấy, chứ không chủ quan. Như vậy cái chỗ này tiến tới không trừ là cũng không thỏa mãn bây giờ chúng ta tiến đến một cộng này k này tiến đến một cộng và lấy một cộng với 10 mũ trừ 6 như vậy nó ra một số rất lớn là một 10 triệu hay một triệu triệu như vậy coi là một vùng rồi như vậy là chúng ta sẽ suy ra x bằng một là tiệm cận đứng chứng tỏ là cái đồ thị hàm số này chỉ có một điều kiện cận đứng là x bằng một thôi được chưa nhỉ rồi tương tự như vậy các em sẽ làm con d nhé con d thì là x bình phương trừ đi 4x cộng 3 thì các em cũng giải x bình phương trừ đi 4x cộng 3 bằng không thì các em sẽ tương đương x bằng 1 và x bằng 3 bây giờ x bằng 1 các em kiểm tra này Đấy, các em sẽ tính lim của y x trừ tiến tới 1 cộng bằng nào em lại nhập cái hàm số này vào đúng không nhập cái hàm số này vào là 2 x trừ 1 trừ đi căn của x bình phương cộng với lại x gì cộng với 3 chia cho x bình trừ đi 4x cộng với 3 k. Bây giờ là 1 cộng với 10 mũ trừ 6 bằng. Như vậy số này rất là lớn, coi là số vô cùng. Suy ra x bằng 1 là tiệm cận hữu. Bây giờ trường hợp thứ hai là x gì bằng 3. Em cũng lại tính lim của y x gì đến tới 3 cộng là nào thêm cao hơn 3 cộng với 10 mũ trừ 6 bằng như vậy chúng ta số rất lớn chứng tỏ là x bằng ba là diện cộng đứng được chưa nhỉ anh em nhỉ rồi như vậy vừa rồi thầy ờ, cho các em hai ví dụ về cái đường điện tự đứng phần nào các em đã hiểu về cách xác định rồi đúng không đây chúng ta chuyển sang tiếp cái ví dụ số 3 thầy sẽ cho các ví dụ về điện tự ngang ví dụ số 3 điện tự ngang như sau này đó là tìm điện tự ngang của các đồ thị hẹp số thì a này để cho là y bằng 2x cộng 10 trên 4 trừ đi 5x có b y bằng x cộng 12 trên x bình trừ x cộng 3 c nhỏ y bằng c thì à, thầy sẽ cho cái hàm trừ căn một chút nhé x cộng 1 trên căn bậc 2 của x bình phương cộng 3 và d y bằng căn của 10 trừ x bình trên 2x trừ 3. Đấy. Bây giờ chúng ta làm cái ví dụ số 3 thì là như này, đúng không? Bây giờ đề bài yêu cầu là tìm tiền lượng ngang. Tiền lượng ngang anh em phải đến hai cái giới hạn là tiến tới dương vô cùng và tiến tới âm vô cùng. Bây giờ câu A, câu A thì các em sẽ tính này. Các em chú ý là những cái bài toán mà không trừ căn thì khi mà tính lim thì em sẽ gộp luôn là dương vô cùng và âm vô cùng bởi vì nó sẽ ra kết quả như nhau đấy chỗ này là đến tới ờ, cộng trừ vô cùng tuyệt cột luôn nhé của hai x cộng 10 chia cho 4 trừ 5 x đấy cái này nó sẽ bằng lim này x thì tiến tới cộng trừ vô cùng cái này thì các em có thể sử dụng máy tính cũng được đúng không thế thầy dạy cho một cái cách này đó là các em sẽ ờ, chia được từ một mẫu cho x mũ cao nhất thì ở đây là chia được từ một mẫu cho x đúng không thì nó sẽ là gì nhỉ 2 cộng với 10 trên x chỗ này là 4 trên x trừ đi 5 cái giới hạn này nó bằng trừ 2 phần 5 do vậy thì em sẽ suy ra y bằng trừ 2 phần 5 là tiểu lượng ngang được chưa nhà em nhỉ đó bây giờ đến câu d câu b tương tự này tính liên của y x tiến tới cộng trừ vô cùng liên của y x tiến tới cộng trừ vô cùng thế thì muốn tính cái giới hạn này thì các em sẽ chia phần tử vào mẫu cho x cũng cao nhất của cả tử và mẫu thì bậc trên tử là bậc một bậc dưới mẫu là bậc hai thì các em chia từ tử và mẫu cho x bình phương nhé y trên tử mà trên x bình phương là một trên x cộng với hai trên x bình dưới mẫu là một trừ đi một trên x cộng với ba trên x bình phương như vậy khi x tiến đến vô cùng thì những cái này cái này bằng không trên tử là không dưới mẫu là một như vậy là không chia cho một thì bằng bằng không nên các em suy được ra là y bằng không là tiện tử ngang về đến câu ờ, C câu C câu C thì là chữ căn đúng không chữ căn thì nhiều em là khi dùng ờ, kiến thức mà đi tính lim là gặp nhiều khó khăn này con này thì các em ờ, dùng máy tính thì không có vấn đề gì nhưng mà khi dùng tay nhé thì khi chứa căn các em phải tách ra x tiến đến dương vô cùng trước của x xì cộng 1 trên căn của x bình phương cộng với 3 thế thì cái giới hạn này các em chia là từ mẫu cho x lim này nó sẽ bằng lim x gì tiến tới dương vô cùng cái này nó sẽ là một cộng với một trên x cái này là chia cho x căn của x bình phương cộng với 3 là chia cho x x đưa vào bên trong căn mà khi tiến tới dương vô cùng ấy thì căn của ừ, căn của x bình phương nó sẽ bằng x tức là x đưa vào trong căn nó sẽ thành x bình tức là bên trong này sẽ là chia cho x bình đúng không vậy đó là một cộng với ba chia x bình phương giới hạn này nó sẽ bằng một đúng không vậy em sẽ suy ra y bằng một là tuyệt tượng ngang sau đó các em tiến tiếp một cái giới hạn thứ hai đó là lim của y lim của y x tiến tới trừ vô cùng thì nó sẽ bằng lim này x tiến tới trừ vô cùng trên tử là mình vẫn chia cho x thì là một cộng với một trên x nhưng mà ở dưới mẫu thì khi x tiến tới âm vô cùng là x âm x âm thì là khi x mà đưa vào bên trong căn ấy, thì nó có dấu trừ ở bên ngoài tức là nó sẽ có dấu trừ ở bên ngoài này nhá căn này một cộng với ba trên x này như vậy là một chia cho cái này nó thành âm một vậy thì em sẽ sinh ra y bằng âm một là hiện tượng này được chưa nhỉ đó nếu mà làm bằng tay thì em làm như vậy đúng không bây giờ đến cô d cô d thì các em chú ý điều kiện ở đây nhé là 10 trừ x bình đấy nó phải lớn hơn bằng không thì các em tương đương là trừ căn 10 nhỏ bằng x nhỏ bằng căn 10 thì x nó bị chặn ở trong cái đoạn từ chiều cao đến 10 cho đến 10 thì lúc đó khi mình tính liên cái tiến tới dương vô cùng thì nó không thỏa mãn điều kiện xác định đấy tiến tới dương vô cùng không thỏa mãn điều kiện xác định nên nếu nhá cái tập xác định của nó mà nằm ở trong một cái đoạn hoặc là một cái khoảng thì lúc đó nó không có cái đường tiếp cận ngang hay là cái khác là muốn tồn tại cái tiếp cận ngang ấy thì cái tập xác định nó sẽ phải có cái âm vô cùng hoặc cái dương vô cùng ở đây nhá nên ở đây em suy ra hàm số này là không có tiếp cận ngang được chưa nhỉ đó thì đấy là cái cách tìm kiếm ngang bây giờ thầy cho tiếp một ví dụ nữa nhé ví dụ số 4 này 4 lên thầy trích ở trong này này <clears throat> nó sẽ hỏi cái câu hỏi này là cái đồ thị hàm số y bằng 2x gì cộng cái căn của 4x bình trừ đi 3x cộng 2 Đấy, cái này chia cho x trừ 2 có bao nhiêu tiệm cận có bao nhiêu tiệm cận nha rồi thế thì ờ, bài này thì tiệm ờ, cận đứng là gì nhỉ tiệm cận đứng thì chính là x bằng hai rồi bởi vì sao tiệm cận đứng thì ở đây là x bằng hai thay vào trên tử thay trên tử là bốn thay vào chỗ này là bao nhiêu nhỉ là chỗ này là luôn dương rồi chỗ này luôn dương rồi nên uh, x bằng hai thay vào trên tử luôn khác không thì mình sẽ có tiệm cận đứng là x bằng hai bây giờ chúng ta sẽ đi tìm uh, tiệm cận ngang tìm tiệm cận ngang tìm tiệm cận ngang thì có một cách tìm tiệm cận ngang đó là nếu mà x tiến tới cộng trừ vô cùng khi x chỉ tiến tới cộng trừ vô cùng thì các em chú ý nhé là a x n n a n đi cộng với a n trừ một x mũ n trừ một cộng chấm chấm chấm cộng với a không cái này thì x tiến dưới này thì nó sẽ tương đương nhé với lại an x sin của n tức là tương đương với thằng mũ cao nhất này thôi em sẽ được bỏ tất cả những cái thằng này nó gọi là vô cùng bé đi vậy thì bài này khi em tính lim của y tính lim của y x tiến tới dương vô cùng Đấy. thì trên này bậc cao nhất là x thì em sẽ rút lại đó chính là lim này 2x cộng với căn của 4x bình phương đúng không chia cho dưới đây chia cho x x đến dưới dương vô cùng đó. dương vô cùng thì căn của 4x bình thì bằng 2x 2x mà cộng với 2x là 4 như vậy là 4x mà chia cho x như vậy cái này là 4 do vậy suy ra y bằng 4 là tiểu cực ngang ngang là tiểu cực ngang ok tiếp theo là các em tính lim của y x tiến tới trừ vô cùng thì nó sẽ bằng lim x tiến tới trừ vô cùng tương tự như vậy em cũng lược bỏ thôi đó là 2x này cộng với căn của 4x thì phương trên x à, em ngắt bỏ những cái thằng này đi không? ngắt này đi giữ lại cái bậc cao nhất Và lim x tiến tới trừ vô cùng thì chỗ này là x tiến tới vô cùng thì cái chỗ này là căn của 4x bình nó sẽ bằng là trừ 2x 2x trừ 2x hết như vậy cái này nó sẽ bằng không đúng không vậy em sẽ suy ra y bằng không là tuyệt đối đề bài nó hỏi là cái này nó có bao nhiêu đường tiếp cận đúng không vậy chúng ta kết luận là vậy đồ thị hàm số sẽ có ba đường tiếp cận nhé ba đường tiếp cận tức là nó sẽ có gồm một đứng và gì nào và hai ngang Đấy. rồi ok chúng ta kết thúc cái ví dụ số ở đây nha rồi, ờ, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang các ờ, bài tập trắc nghiệm nhé thì bài tập trắc nghiệm thì thầy sẽ quay như thế này thì hướng dẫn cho các em dễ hơn và các em sẽ đỡ phải chép đề chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên trích ra từ đề minh họa lần 1 của bộ giáo dục và đào tạo là cho hàm số y bằng fx này có các giới hạn là lim của fx x tiến tới dương vô cùng bằng 1 và lim của fx x tiến tới trừ vô cùng bằng trừ 1 khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng có bốn đáp án là a b c d đúng không như vậy chỗ này chúng ta chỉ cần nhớ cái định nghĩa về cái tiệm cận ngang thì hàng ngang là khi lim fx x tiến tới cộng hoặc trừ vô cùng này mà ra hai cái số khác nhau và chỉ cần tồn tại tối thiểu một cái ấy, thì nó sẽ có cái y bằng 1 và y bằng trừ 1 là các đường tiệm cận ngang và nhớ là y bằng nhé Vậy ở đây nó sẽ tồn tại hai đường tiệm cận ngang là y bằng 1 và y bằng trừ 1 Đấy nên chúng ta sẽ chọn là ngay đáp án C đúng không? Chuyển sang cái ví dụ số 2 là đề minh họa lần 2 của bộ thì đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng thì em nhớ là gì nhỉ? là những thằng làm cho mẫu bằng không mà không bị triệt tiêu với tử nhớ là không bị triệt tiêu với tử như vậy là chúng ta giải là x cộng 1 bằng 0 thì thu được là x gì bằng trừ 1 x bằng trừ 1 chúng ta thay vào trên tử thì nó là âm 1 thì nó không bị triệt tiêu do vậy thì cái đường tiệm cận đứng đó chính là x gì bằng âm 1 em chọn đáp án D nhá Đấy, sau đó chúng ta chuyển sang ví dụ số 3 là trích từ mã đề 101 của đề thi trung học phổ thông quốc gia tìm số tiệm cận đứng nhé em chú ý là số tiệm cận đứng của cái đồ thị hàm số này thì đồ thị hàm số này thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ cho mẫu bằng 0 là x bình phương trừ 16 bằng 0 thì các em sẽ thu được hai nghiệm là x bằng cộng trừ 4 4 thì chúng ta thay vào trên tử thì khác không nhá Đấy, các em thay vào tử này thay vào tử thì cả hai cái thằng x bằng 4 thay vào đây này và x bằng trừ 4 thay vào đây thì nó đều khác không Đấy, thầy giả sử à, thay 4 vào là 4 mũ 3 này trừ đi 3 nhân với 4 trừ đi 4 như vậy chỗ này là 16 64 này 64 trừ đi 12 trừ đi 4 Thầy biết chắc là nó khác gì nhỉ? Khác không đúng không? Rồi ờ, trừ 4 âm vào Âm 4 mà thay vào cái thằng trên tử này Thay vào x mũ 3 trừ đi 3x trừ 4 Thì chúng ta cũng thấy là khác không Do vậy số đường tiệm cận đứng ở đây là gì nhỉ? Nó sẽ có hai đường tiệm cận đứng Các em chọn đáp án A Ví dụ số 4 này là Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Thì các em chú ý là đây là x gì bình phương trừ đi 5 x gì trừ 14 bằng 0 thì khi giải cái phương trình này ra các em bấm máy tính nhá thì các em sẽ thu được hai cái x một cái x gì nó sẽ bằng 7 và một cái x gì nó sẽ bằng trừ hai. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai là đi kiểm tra nhé kiểm tra cái đầu tiên là x gì bằng 7 thì mình sẽ kiểm tra là mình thay nó vào cái tử thay vào tử thì các em sẽ kiểm tra như sau để máy tính nhé đây các em có thể nhìn thấy cái thao tác máy tính của thầy luôn này thầy kiểm tra cái tử thì thầy sẽ nhập cái tử vào là alpha x mũ 3 này Đấy, sau đó trừ đi 3 alpha x bình phương cộng 20 sau đó thầy sẽ can này 7 bằng như vậy nó bằng 216 là tử khác không như vậy mình sẽ kết luận là chắc chắn là x bằng 7 này nó sẽ là tiệm cận đứng nhá là tiệm cận đứng bây giờ kiểm tra cái trừ 2 nữa mình can này trừ 2 bằng như vậy nó bằng không thì các em lưu ý là cái x bằng trừ 2 thì nó chính là cái nghiệm đơn thì trên tử nó thay vào nó bằng không như vậy nó sẽ bị triệt tiêu đi nhá triệt tiêu x gì bằng trừ 2 thằng này thì bị triệt tiêu như vậy các em sẽ chọn đáp án là đáp án gì nhỉ đáp án D đó chúng ta chuyển sang cái ví dụ số 5 là của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam năm 2017 à, hỏi đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên x bình trừ 4 trị tuyệt đối x cộng 3 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng thì chỗ này đầu tiên là chúng ta sẽ giải cái mẫu ra đúng không giải cái mẫu chúng ta sẽ thấy rằng là coi cái trị tuyệt đối của x này là ẩn thì mình sẽ giải ra a cộng b cộng c bằng 0 nghĩa là một này và trị tuyệt đối của x bằng 3 như vậy thì mình sẽ phá ra thì x gì nó sẽ bằng cộng trừ 1 và x gì nó sẽ bằng cộng trừ 3 như vậy thì có cái nghiệm là x gì bằng trừ 1 nó sẽ triệt tiêu với cái nghiệm ở trên tử trên tử này cho bằng 0 thì chúng ta ra là x bằng trừ 1 như vậy nó triệt tiêu mất cái thằng x gì bằng trừ 1 đúng không? Đấy, triệt tiêu nên mình bỏ một đường tuyển cận này đi do vậy thì cái đồ thị hàm số này nó sẽ có gì nhỉ ba cái đường tiệm cận đứng chúng ta chuyển sang ví dụ số 6 cái minh họa lần 3 của bộ giáo dục và đào tạo thì cái này cũng hỏi tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 1 trừ căn của x bình cộng x cộng 3 chia x bình trừ 5x cộng 6 đầu tiên các em giải là x bình trừ đi 5x cộng 6 bằng 0 chúng ta sẽ tương đương x gì bằng 2 và x gì bằng 3 Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé Kiểm tra xem là hai và ba thằng nào là cái đường tiệm cận đứng Bằng cách là thay vào trên ờ, tử xem nó có bị triệt tiêu không Thì ở đây là x bằng 2 và x bằng 3 đều là nghiệm đơn Nếu thay vào bằng không là nó sẽ bị triệt tiêu luôn Vậy kem nhập 2 alpha x trừ đi 1 Trừ đi căn của x bình phương cộng với x cộng 3 Đấy, k này 2 bằng Như vậy 2 bằng 0 nó bị triệt tiêu 3 bằng không bị triệt tiêu Như vậy chỉ có cái đường tiệm cận đứng duy nhất chính là x bằng 3 kem sẽ chọn đáp án D Đấy, rất là đơn giản đúng không học thì thế nhưng mà làm trắc nghiệm thì các em sẽ làm cực kỳ nhanh chúng ta chuyển sang luôn ví dụ số 7 tìm tất cả tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này thì các em cho mẫu bằng không chúng ta sẽ thấy rằng là có dạng A cộng B cộng C bằng 0 thì ta thu được một nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A C trên A là x gì bằng trừ 3 Bây giờ chúng ta cũng kiểm tra xem là cả hai nghiệm này đều nghiệm đơn nhé Nếu thay vào bằng không là bị triệt tiêu luôn này Các em lại nhập 3x gì trừ đi 1 trừ đi căn của x cộng với 3 can này chỗ này là một bằng bằng không can thì nhỉ trừ 3 bằng khác không như vậy chỉ có một cái đường tiệm cận đứng duy nhất đó chính là x bằng gì nhỉ bằng trừ 3 chúng ta chọn đáp án A ví dụ 8 đề thi trung học phổ thông quốc gia mã đề 103 câu 27 này đồ thị nào dưới đây thì có cái đường tiệm cận đứng như vậy có cái đường tiệm cận đứng là một là mẫu phải bằng không và và tồn tại một trong bốn cái giới hạn ấy, tồn tại một trong cái giới hạn mà trong cái định nghĩa nó nói tức là tối thiểu là mẫu nó phải có nghiệm thì các em quan sát nhanh các em thấy là x bình phương cộng với x cộng với 1 bằng 0 cái thằng này là vô nghiệm này x mũ 4 cộng 1 thằng này cũng vô nghiệm này x bình phương cộng 1 thằng này cũng vô nghiệm các em chọn ngay đáp án A đúng không ví dụ 9 à, đề thi trung học phổ thông quốc gia đồ thị y bằng x bình trừ 2 trên x bình trừ 4 có mấy tiệm cận nhớ là có mấy tiệm cận tức là bao gồm cả đứng và và ngang như vậy các em sẽ thấy rằng là y nó sẽ bằng này x gì trừ 2 trên x trừ x bình trừ 4 thì mình tách thành x trừ 2 nhân x cộng 2 như vậy nó sẽ triệt tiêu đi nó thành là 1 trên x gì cộng 2 vậy thì nó sẽ có một đường tiệm cận đứng là x gì bằng âm 2 hay là x cộng 2 bằng 0 đấy và bậc trên tử nhỏ bậc dưới mẫu nên nó có một cái đường tiệm cận ngang là y bằng 0 vậy số đường tiệm cận của cái đồ thị hàm số này sẽ là 2 các em chọn đáp án D nhé Ví dụ 10 gọi ND là số tiệm cận ngang và số tiệm cận đứng của cái đồ thị này, mệnh đề nào là đúng? Đấy, có bốn đáp án đúng không? Như các em quan sát đấy. Thế thì đầu tiên là thầy sẽ kiểm tra cái tiệm cận đứng trước nhá, tiệm cận đứng này. Thì thầy giải cái mẫu là căn của 2x bình phương trừ đi 1, trừ đi 1 bằng 0 thì thầy chuyển sang như vậy bằng 1. Bình phương lên thì chúng ta tương đương là 2x bình phương trừ đi 1 bằng 1. Như vậy là x bình phương nó sẽ bằng 1. Em khai căn đi thì nó bằng 1 và bằng trừ 1 thì trên tử là có x gì bằng 1 như vậy nó sẽ triệt tiêu mất cái x bằng 1 đi đúng không? Thì cái này bị triệt tiêu nó loại đi. Còn x bằng -1 hay là thỏa mãn. Như vậy có một đường tiệm cận đứng là x gì bằng âm 1. Tiệm cận ngang thì các em thấy bậc trên tử là bậc 1, bậc dưới mẫu cũng là bậc 1 nhưng mà cái này là chui trong căn. Thì khi tính ờ, giới hạn thì khai căn nó sẽ có cái cộng trừ nên chỗ này nó sẽ có hai đường tiệm cận ngang. Như vậy tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng nó sẽ là 3, em chọn đáp án D. Ví dụ số 11 là cho cái bảng biến thiên như thế này đúng không hãy chọn mệnh đề đúng thì các em chú ý là cái này tại cái chiều một nó hai gạch như này tức là không xác định thì cái giới hạn một thằng là ra trừ vô cùng một thằng là dương vô cùng như vậy là tiệm cận đứng nó sẽ là x gì bằng một đấy âm vô cùng này lim khi x gì tiến tới âm vô cùng thì thằng này bằng hai đúng không thằng này là dương vô cùng cũng bằng hai như vậy là tiệm cận ngang nhá tiệm cận ngang nó sẽ là y bằng hai như vậy thì em sẽ soát đáp án này thì cận ngang y bằng 2 thì cận đứng là x bằng 1 em chọn đáp án C luôn đúng không ví dụ 12 cho cái bảng biến thiên đấy chúng ta quan sát nhanh đúng không tương tự như ví dụ 11 thì em thấy là tiệm cận đứng nó sẽ để tiệm cận đứng này một chỗ này là trừ vô cùng và chỗ này là ba nhưng nhớ là chỉ cần tồn tại ít nhất một cái giới hạn thôi là x gì bằng một nó sẽ là tiệm cận đứng luôn nhá x gì bằng một là tiệm cận đứng bởi vì đây tồn tại một cái giới hạn để nó ra âm vô cùng cái thứ hai là x gì tiến tới trừ vô cùng thì lim nó bằng không x gì tiến tới dương vô cùng thì lim nó bằng mấy nhỉ lim nó bằng 5 và hai giá trị này khác nhau như vậy nó sẽ có hai đường tiệm cận ngang nhá hai tiệm cận ngang là y bằng 0 và y bằng y bằng 5 và nó hỏi cái gì nhỉ xem nào chúng ta lật sang cái trang bên này nó hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng A là đồ thị có tiệm cận ngang là y bằng 0 và y bằng 5 tiệm cận đứng là x gì bằng 1 như vậy cái này đúng luôn các em khoanh luôn đáp án A nhá ví dụ 13 cho hàm số y bằng 3x cộng 1 trên x trừ 1 m là điểm bất kỳ Gọi D1, D2 lần lượt là khoảng cách từ M tới tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, tích của D1, D2. Thế thì cái con này nó là làm tự luận thì nó khá là lâu nhưng làm trắc nghiệm thì các em phải hiểu rằng là gì nhỉ? Cái biểu thức này nó sẽ đúng với mọi giá trị của M nên nó mới hỏi là tích x1, x2 bao nhiêu. Như vậy là mình sẽ chọn một cái điểm M bất kỳ nằm trên đồ thị mình tính khoảng cách đấy là nhanh nhất. Như vậy thì mình chỉ cần cho x gì bằng 0 này. Cho x bằng 0 các em thay vào đây thì y nó sẽ bằng âm 1 y bằng âm 1. Vậy chúng ta sẽ thu được điểm M có tọa độ là 0 và trừ 1. Tiệm cận đứng thì là x trừ 1 bằng 0. không? Nhìn đây thấy ngay này. Tiệm cận ngang thì là y trừ 3 bằng 0. Và các em đi tính khoảng cách. D1 là khoảng cách từ M tới tiệm cận ngang. Khoảng cách từ M tới tiệm cận ngang em thay tọa độ điểm M và tiệm cận ngang. Như vậy ngang là y trừ 3. Điểm M là x bằng 0, y bằng trừ 1 thay trừ 1 vào đây. Như vậy là trị tuyệt đối của trừ 1 trừ 3 thì nó bằng 4. D2 là khoảng cách từ M tới tiệm cận đứng tiệm cận đứng các em thay tọa độ M x bằng 0 ngay vào đây như vậy trị tuyệt đối là âm 1 vậy nó bằng 1 vậy các em nhân vào D1 nhân D2 nó sẽ bằng 4 chọn luôn đáp án C đó đấy là cái phản xạ khi em làm trắc nghiệm đúng không nếu em gọi M tổng quát ra em làm nó sẽ lâu hơn thì cái câu ờ, mà gọi M tổng quát thì nó sẽ thường hỏi là tổng D1 cộng D2 nhỏ nhất khi nào ấy. đấy thì tìm tọa độ điểm M khi tổng D1 cộng D2 thì lúc đó nếu mà nó hỏi D1 cộng D2 nhỏ nhất thì em cosi phát em biết ngay à, D1 cộng D2 theo cosi nó sẽ lớn hơn bằng hai lần căn D1 D2 mà D1 nhân D2 bằng hàng số thì mình sẽ ra được nhưng mà ví dụ này nó chỉ hỏi tích thôi nên các em dùng cái phương pháp trắc nghiệm các em giải rất nhanh Ví dụ 14 với giá trị nào của m đồ thị hàm số y bằng m x trừ 1 trên 2x cộng m có tiệm cận đứng là x gì bằng trừ 1. Như vậy cái bài này đầu tiên là gì nhỉ? Muốn tồn tại tiệm cận đứng này, tồn tại tiệm cận đứng thì cái a nhân d a nhân d trừ b nhân c nó phải khác không để cho cái thằng y phẩy nó khác không nhưng mà điều kiện này để thằng y phẩy nó khác không nếu mà y phẩy nó bằng không với mọi x thì khi đó nó sẽ là hằng số vậy thì em nhân chéo này là m nhân m là m bình phương trừ đi trừ là cộng với hai như vậy chắc chắn là khác không rồi nên thằng này luôn tồn tại tiệm cận đứng với mọi giá trị của m và các em sẽ có cái đường tiệm cận đứng này đường tiệm cận đứng thì các em thấy là 2x gì cộng m bằng 0 thì chúng ta sẽ có là x gì bằng trừ m trên 2 và theo giả thiết thì nó phải bằng âm 1 không? như vậy các em sẽ có là m bằng mấy nhá m bằng 2 chọn ngay đáp án A nha ví dụ số 15 chuyên Lam Sơn tìm tất cả các giá trị của m sao cho tiệm cận đứng đi qua cái này Đấy, nói chung là trong cái đáp án này là nó chắc chắn nó có m vậy thì cái đường tiệm cận đứng ở đây nó sẽ là 2 x cộng với m bằng 0 đúng không chắc chắn là tồn tại rồi nên nó phải có đường tiệm cận đứng duy nhất là 2x cộng m Đấy, tất nhiên là mình vẫn tìm điều kiện của M thì là tốt hơn đúng không? M là AD trừ BC khác không là M khác cái khác hai M khác hai Nhưng kỳ thực là chỗ này nó đi qua nó tồn tại rồi mình làm trắc nghiệm này. Đấy, đây là tiệm cận đứng nhá. Đây, đồ thị của cái thằng này. Đồ thị của cái tiệm cận đứng nó đi qua cái điểm A có tọa độ 1 2. Thay tọa độ điểm A vào đây như vậy là 2 nhân với 1 là 2 cộng với M bằng không Các em thu được M bằng hai Đấy. Trắc nghiệm các em làm rất nhanh các bạn tự luận thì các em còn phải tỉ mỉ nhưng mà trắc nghiệm này phần lớn là chúng ta sẽ bằng trực giác rồi bằng các kết quả bằng các đáp án ở đây mình nhìn mình sẽ làm nó rất là nhanh ví dụ 16 Đấy, tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số này có hai tiệm cận đứng hai đường tiệm cận đứng nhé mà đây là mẫu nó là bậc mấy nhỉ bậc 2 mẫu bậc 2 có số nghiệm tối đa là mấy là hai như vậy để có hai tiệm cận đứng thì thằng này phải chắc chắn phải có hai nghiệm phân biệt tuy nhiên nếu cái nghiệm đấy mà bằng hai nó sẽ bị triệt tiêu mất ở trên tử nên ở chỗ này là mẫu nó phải bằng không mẫu bằng không có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt thôi chưa đủ nhưng về khác thì nhỉ khác cái nghiệm ở trên tử là khác hai để cho nó không triệt tiêu đi như vậy là chúng ta sẽ tương đương ra điều kiện này delta là bằng m bình phương trừ đi 4 lớn hơn 0 và khác hai chúng ta thay hai vào đây là hai bình lên là 4 này hai thay vào đây trừ đi 2m cộng với 1 khác 0 tương đương em sẽ thấy rằng là m nó sẽ lớn hơn 2 này m nhỏ hơn trừ 2 dưới này là mơ khác 5 phần 2 Kèm chọn ngay đáp án gì D Đấy, rất nhanh các em có thể tự làm nhé các em có thể tự làm sau đó đối soát kết quả với thầy cũng được Đấy, lúc chữa thì thầy chữa rất là nhanh để phù hợp với tốc độ trắc nghiệm ví dụ 17 tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số này có đúng một tiệm cận đứng nhá chỗ này là một tiệm cận đứng một tiệm cận đứng thì mẫu là bậc hai thì xảy ra hai trường hợp trường hợp đầu tiên là nghiệm kép nhá đầu tiên là nghiệm kép cái mẫu ấy, có nghiệm kép cái mẫu là cái thằng này này Đấy, kèm quan sát như mẫu thằng này để có nghiệm kép một số em sẽ cho nghiệm kép khác không có cần phải nghiệm kép khác không không câu trả lời là không cần bởi vì nếu mà nghiệm kép bằng không thì nó sẽ ra là x trên x bình thì ở dưới mẫu nó có nghiệm kép thì nó không bị triệt tiêu em ạ dưới mẫu nó vẫn còn x này còn x nó vẫn không bị triệt tiêu nên có đúng một tiệm cận đứng thì chỉ cần cái mẫu bằng không có nghiệm kép thôi nhá như vậy tương đương delta phẩy bằng m cộng một tất cả bình phương này trừ đi m bình bằng không như vậy các em sẽ tương đương ở m mấy nhỉ m bình trừ m bình hết như vậy nó sẽ là 2m cộng với 1 bằng 0 các em sẽ tương đương m bằng trừ 1 phần 2 đây là trường hợp thứ nhất đúng không trường hợp số 2 là nó sẽ có hai nghiệm phân biệt cái mẫu này, này nó có hai nghiệm phân biệt một nghiệm nó trùng với cái cái không như vậy thì nó sẽ làm sao nó sẽ triệt tiêu mất một cái nghiệm này đi mà muốn có hai nghiệm phân biệt thì các em nhìn thấy hệ số c này sẽ phải bằng không đúng không hai nghiệm phân biệt một nghiệm bằng không để nó triệt tiêu đi như vậy là các em sẽ suy ra là m bằng không m bằng không thay ngược trở lại đây kiểm tra không này 0 thì là x bình phương m bằng 0 mẫu nó sẽ là x bình phương trừ 2x bằng 0 thì có một thằng là x bằng 0 triệt tiêu trên tử và một thằng là x bằng 2 thỏa mãn như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ nó sẽ có hai giá trị của m là m bằng trừ 1 phần 2 và m bằng 0 thì các em sẽ chọn đáp án gì nhỉ trừ 1 phần 2 em chọn đáp án A chỗ này nó phải móc nhọn nhé tức là tập hợp gồm có hai phần tử chứ nếu mà đáp án B là khoảng này là sai nhé khoảng này là vô số giá trị của m đấy thì đó là cái câu 17 đây, chúng ta chuyển sang cái câu 18 nhé để minh họa của bộ tìm tất cả giá trị của m sao cho đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên căn của m x bình cộng 1 có hai tiệm cận ngang hãy tiệm cận ngang em chú ý nhé là khi em tính lim của cái thằng y x gì tiến tới cộng trừ vô cùng thì lúc đó em ngắt bỏ đi này thì trên này nó lấy nguyên x dưới này là căn của m x bình thì khi x tiến tới dương vô cùng hay âm vô cùng thì thằng x bình này là luôn gì nhỉ x bình này là luôn tiến tới dương vô cùng nếu cái hệ số m này mà bằng không hoặc là âm thì lúc đó cái căn đấy nó không có nghĩa nên cái điều kiện đầu tiên là muốn tồn tại là m dương bây giờ chúng ta xem là khi m dương thì tiến tới âm vô cùng thì cái căn này nó sẽ là gì nhỉ căn của x bình thì lúc đó nó sẽ bằng x thì nó có một đường tiệm cận là y bằng 1 trên căn m còn tiến tới trừ vô cùng thì nó có dấu trừ thì là một trên trừ một trên căn của m thì nó sẽ tồn tại hai đường tiệm cận ngang nên các em khoanh đáp án D luôn nhé sau này gặp những cái bài này cứ hệ số x bình dương hệ số x bình dương là các em có ngay như câu dưới tìm tất cả giá trực của m sao cho đồ thị này có hai đường tiếp cận ngang em nhìn hệ số x bình này chưa dưới mẫu này bậc nhất như vậy là nó phải dương em chọn đáp án B ví dụ 20 chuyên ngoại ngữ lần 1 câu này nhiều bạn không làm được này tìm để nó có đường tiệm cận ngang có tiệm cận ngang tức là nó phải tồn tại cái giới hạn y tức là căn của mx bình phương cộng 2x trừ đi x x tiến tới cộng trừ vô cùng thì muốn tính cái giới hạn này thì các em sẽ phải nhân liên hợp nhân liên hợp thì thầy sẽ nhân luôn này trừ đi thằng này là trừ đi x bình chia liên hợp của nó là căn mx bình cộng với 2x cộng x x tiến tới cộng trừ vô cùng như vậy muốn tồn tại cái giới hạn này đấy để cho nó là một hằng số nhá thì cái bậc trên tử nó phải bằng hoặc là nhỏ hơn bậc dưới mẫu bậc dưới mẫu là bậc một bậc dưới mẫu là bậc một như vậy bậc trên tử nó đang là bậc 2 thì nó phải triệt tiêu đi đúng không như vậy nó phải triệt tiêu cái bậc bài hai này đi như vậy là mx bình trừ đi x bình nó phải bằng không nhá suy ra này mx gì bình trừ x bình cái này phải bằng không thế thì rõ ràng là m phải bằng mấy thì nó bằng không nhỉ m bằng một m một thỏa mãn điều kiện m dương ở đây không có thỏa mãn như vậy các em sẽ khoanh được đáp án a luôn đó và sau khi gặp những cái con như thế này các em chú ý nhé đấy căn này cái chỗ này của một cái biểu thức gì đấy nhân với x bình rồi cộng với cái đuôi đằng sau trừ đi trừ đi x thì em chú ý là sau khi nhân liên hợp nó phải triệt tiêu x bình đi thì nó sẽ có đường tiệm cận ngang chẳng hạn như cái bài này thầy cho là mx bình cộng với 2x Đấy, chẳng hạn trừ đi 3x thì lúc đó m phải bằng mấy các em lúc đó mình liên hợp thì tất cả cái này bình nhá trừ đi tất cả cái này bình như vậy là mx bình cộng 2x trừ 9x bình thì muốn mất x bình đi thì lúc đó m nó phải bằng 9 nhá. m bằng 9 Đấy. Đấy thì khi thay đổi cái bài toán đi thì em hiểu được cái bản chất rồi thì em phải làm được. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì thầy vừa chữa rất là nhanh 20 cái câu trắc nghiệm rèn luyện ở trên lớp đó. thì các em sẽ căn cứ vào đấy về làm hết những cái bài tập về nhà cho thầy thì sẽ khá là yên tâm về cái bài tiệm cận này nhé ok bài giảng ngày hôm nay đến đây là hết thân ái chào các em hẹn gặp các em trong những cái bài giảng tiếp theo